Xin chào tất cả mọi người Hôm nay cha chị Thùy Vi và Phước Sửu à, có cơ duyên gặp nhau Và sẽ đưa cho quý anh chị à, đến một khu dân cư rất là đặc biệt Khu dân cư tại đâu về chị Thùy à, Vi? Khu dân cư Thái Sơn Bộ Quốc Phòng á yeah. Dạ. Là nó nằm ở gần sát bên cái khu uh, làng học ABC Và cũng nằm uh, phía sau của cái cụm khu dân cư uh, ờ, Selecta và sát bên khu đô thị lớn GF Nhà Bè Yeah, ừ. một khu dân cư rất là đẹp ừ. nằm trên hai con đường đó là con đường Nguyễn Hữu Thọ và con đường Lê Văn Lương phải không chị? Đúng rồi. Hôm nay Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ phân tích khoảng 7 đến 8 yếu tố để cho quý anh chị lựa chọn cái khu dân cư Thái Sơn Bộ Quốc phòng là một nơi gọi là đầu tư à, sinh lợi và gọi là an cư lý tưởng phong chị rồi cái yếu tố đầu tiên mà Phước Sửu à, phân tích với lại quý anh chị đó là yếu tố về vị trí thì theo như chị à, Thùy Vi á, đánh giá thì với cái dự án Thái Sơn của Bộ Quốc phòng này á thì cái vị trí như thế nào vậy chị Thùy Vi? À, mình rất là thích cái cái khu cụm Thái Sơn Bộ Quốc phòng này yeah. Dạ. tại vì nó là một cái khu mà nó là một cái khu dân cư nằm giữa những cái khu dân cư thấp tầng mà hiện tại bây giờ khu dân cư tầng tại à, tại cái khu vực làng đại học này ví dụ như land Villa ví dụ Nai Sao ví dụ như khu đô thị đại đô thị GF uh, gây của chủ đầu tư gs EVC thì là những cái khu kia là những khu thầm bao thì có lọt ở giữa đó thì chỉ có khu làng đại học và khu Thái Sơn Bộ Quốc phòng là là khu dân cư đường bàn cờ thì những cái cô cầm ba thì chắc chắn là sẽ không thể phát triển được cái mô hình gọi là à, những cái trường học những cái nhà trẻ hoặc là là những cái quán cà phê những cái kinh khu dân. ăn uống à, vui chơi trong cái khu này yeah. Dạ. rồi thì chắc chắn là cái tâm điểm à, ăn uống vui chơi đó nó sẽ nằm tại cái khu Thái Sơn này mình có thể tổ chức những cái sự kiện chị ừ. ha tổ chức những cái um, những cái chương trình um, gọi là midway hay là có cái ừ. vấn đề gì mà tổ chức tại đây thì nó sẽ có một cái nơi rất là thoáng bởi vì dọc những con đường là rất là lớn thì hiện tại bây giờ là sát tại Thái Sơn thì bây giờ hiện tại là bắt đầu cho xây dựng à. thật ra là có có có cho xây dựng từ tháng 3 năm ngoái nhưng mà do kẹt cái dịch bệnh á, thì có một số anh chị đã xin giấy phép nhưng lại không xây dựng yeah. thì bây giờ các anh chị trong cái cái khu này họ bắt đầu họ xây dựng thì bây giờ em đã thấy khoảng 6 căn nhà bắt đầu ép cọc đang xây dựng tháng, rất là nhiều tháng 6, 6 năm 2022 này ừ. wow. thì à, cái khu mà làng đại học á thì hiện tại bây giờ nếu mà quý anh chị nào đã đã sống trong cái khu vực này thì thấy được là cái khu làng đại học là nó quy tụ rất là nhiều những cái quán cà phê cực kỳ chiêu ừ. những quán cà phê cá coi nè rồi rất là nhiều cái phong cách về cà phê nằm ở đây rất là hay ngoài ra thì cái việc là có nhất rất là nhiều quán ăn với mà với một cái giá thật phải chăng yeah dạ em cũng thường xuyên dưới đó chị ạ ừ, à. ừ. có rất là nhiều cái món ăn và điều đặc biệt ở đó là nó rất là gần ờ, ở ờ, đi di chuyển về Long An nên ừ. những cái hải sản đưa về bán rất là nhiều đúng rồi nó rất là tươi yeah. Dạ. ngoài ra thì ờ, sát bên là cái chợ luôn Nên dạ, à, rất là cực nhiều chợ không là cực kỳ là tiện lợi cho cho cho cái cuộc sống của mình từ cái vị trí này chị di chuyển cùng về quận 7 thì mất bao xa vậy chị à, mình về quận 7 chắc khoảng chừng nếu như mà ừ, sau khi mà cái cái cầu Nguyễn Mương à, cái hầm cái nút, cái nút giao thông Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ của mình mà được uh, hoàn thành thì chắc là rất là nhanh luôn chắc hai phút Ủa, quá sự, nhanh vậy hả hiện tại bây giờ là mình đang tắt ở chỗ đó thôi dạ yeah. rồi á là sắp tới với cái khu dân cư này thì mình có thể là đi đến cao tốc bến lức long thành á tầm khoảng uh, ờ, 3 phút thôi Đúng rồi 3 phút là mình có thể là di chuyển về miền Tây và miền Trung Hoặc đi Cần Giờ tại đó luôn Phong Gì à, một cái khu dân cư đất địa và nó cách Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 5 phút thôi Đúng. về là một cái tổ hợp ăn uống giải trí mua sắm và gọi là những cái trường học quốc tế đã hiện hữu gần 400 hecta của Phú Mỹ Hưng ừ. kế cạnh luôn và có một cái điều đặc biệt là 300 cách khoảng 500 mét là gặp cái khu đô thị GS 350 hecta đang hình thành và đang chuẩn bị bàn giao những cái à, giai đoạn tiếp theo và trong đó là có rất là nhiều cụm trường học bệnh viện ở đây Đúng rồi chị Vy có thể điểm qua một vài cái trường đại học lớn mà xung quanh tại dự án này được hay không? Tại gần dự án đúng không? À. Thì hiện tại bây giờ là mình à, thì mình à, mình là một người là mình làm về phòng phòng cho thuê à. thì khi đó thì mình mới biết được là có rất là nhiều bạn sinh viên đến nhà mình thuê nhưng họ cũng đang ở Sài Gòn yeah. nhưng mà họ ở những cái quận khác ví dụ như Bình Tân những cái quận xa thì nhưng mà cái những cái trường đại học của hiện tại của Sài Gòn mình thì tập trung ở khu quận 7 khá là nhiều. À, dạ trường nào vậy Ví chị? Ví dụ như là trường Tôn Đức Thắng nè, yeah, rồi một trường trường, à, Đức Thắng. trường tài chính marketing nè, yeah. rồi trường à, nếu mà cao cấp hơn thì có AMIT yeah. thì cũng ở sát bên cái khu dự án này luôn. Dạ yeah, rồi, rồi khá có... nhiều trường khá nhiều trường hả chị ha ừ. rồi còn ừ. nếu mà trường à, à, từ cấp 1 đến cấp 3 thì có cái trường con của chị Thùy Vy đang theo học là trường quốc tế Mỹ nó cách ừ. dự án cũng khá gần phải không chị đúng rồi một chắc cái, khoảng 10 phút dạ yeah, một cái vị trí quá đẹp luôn ừ. và cái yếu tố thứ hai phước sửu đang phân tích cho mọi người đó là pháp lý thì thì vị có thể phân tích về pháp lý của dự án như thế nào mà khách hàng ở đây chọn lựa mua rất là nhiều tại vì cái pháp lý cái dự án này là dự án đã có từ rất lâu tức là khoảng 20 năm rồi nên là pháp lý hiện tại là đã có sổ đỏ riêng từng nền và yeah. Dạ. mình giao dịch buôn bán là mình sang tên từ chủ chủ trước và qua tổ chủ sau là sổ đỏ cầm tay sở hữu, thời hạn lâu dài đúng rồi sổ đỏ cầm tay và sở hữu lâu dài à, thì um, ngoài ra thì ở cái khu này á mình được là mình sẽ xây theo cái quy cách tức là à, lùi trước lùi sau và cái cao tầng thì nó thì theo, phải giống nhau theo chủ đầu tư nhưng mà cái thiết kế ở bên mặt ngoài mình có thể làm tự theo ý của mình à mình vậy không chị hả? cần phải làm theo ý chủ đầu tư dạ. tức là dạ. mình chỉ cần là mình lùi trước lùi sau theo đúng cái mật độ do chủ đầu tư và cái cao tầng nó phải đúng còn ngoài ra thì cái thiết kế ờ, của mình là mình tự tự chủ à quá à. tuyệt vời thì à, một cái dự án à, Thái Sơn à, của Bộ Quốc phòng với quy mô gần 50 hecta và gần như là tất cả những cái đường bằng cờ rất là đẹp ừ. những cái vỉa hè làm lên rất là đẹp và đường rất là rộng và như Phước Sửu đang bay lai cam thì còn có một cái điều đặc biệt ở đây là toàn bộ ở đây là biệt thự với cái diện tích là ngang 10 và 25 hết đúng rồi xây dựng giống nhau thành một cái khu gọi là cực kỳ đẹp và gọi là đồng bộ phải không chị thì nói chung là nếu mà quý quý quý vị mà quý anh chị và các bạn nếu mà mình ở đây thì rất là ok luôn ừ, dạ. hoặc yeah. là ví dụ như mình nhắm đến nhu cầu kinh doanh thì cũng rất là, là rất là hay đúng rồi tại vì cái vị trí của nó cực kỳ là tốt nó Đó. Dạ. nằm lọt giữa những cái khu khu khu dân cư thấp tầng mà cao cấp nhưng mà mấy khu kia là khu cầm bao rồi riêng à, cái khu pháp... của mình ừ. ừ, ừ riêng khu của mình là được thoải mái không chị ừ. rồi à, đi tới cái yếu tố thứ ba là một cái yếu tố à, rất là đặc biệt là cái mức giá đó chị ừ. thì hiện tại cái mức giá cũng đang còn tốt tại vì thời điểm này là thời điểm mà bất động sản của mình nó cũng không phải là quá quá sôi động á yeah. Dạ. nên là nếu như mà quý anh chị và các bạn nào đang có có nhu cầu muốn đầu tư á, thì mình vô cái giai đoạn này là à, em thấy là rất là hợp lý đúng rồi ừ. à, giống như là mọi người đang phân tích tại nhà bè nó giống như là còn một vùng trũng của bất động sản ừ. nên cái giá của khu vực này còn rất là gần nhưng mà khi quý anh chị chỉ cần nhấc chân vào khoảng 2 đến 3 phút vào quận 7 thì cái mức giá không còn như vậy nữa thật ra cái vùng trũng cái yếu tố vùng trũng là vì giá nó thấp nhưng nhưng mà mình phải nhấn đến một cái yếu tố thứ hai nữa là tại sao vùng trũng nhưng mà mình cũng có nhiều vùng trũng mà tại sao mình lại chọn khu vực này tại vì cái khu vực này là cái khu vực mà cái tâm điểm mà rất là nhiều nhà đầu tư cáp mập rất là nhiều người dự án lớn dự án lớn họ sẽ bắt đầu tư vào đây yeah. Dạ. đó cho nên là một cái yếu tố để mà mà thúc đẩy hạ tầng phát triển dạ ừ. rồi à, yếu tố à, phước sự và chị thùy vi đang à, nói qua là cái yếu tố về giá bán quá tuyệt vời phong chị thì còn một cái yếu tố nữa đó là một cái yếu tố về gọi là là một khu sau này là bao gồm rất là nhiều cụm tiện ích trường học và bệnh viện xung quanh phong vậy khi gọi là gọi là một khu dân cư một bước chân nhưng mà đến ngàn tiện ích luôn ừ. thì chị Vy có thể điểm qua sơ một vài cái bệnh viện lớn là một cái trung tâm gọi là chăm sóc sắc đẹp rồi à, sức khỏe cho cả nhà à, của những cái cư dân ở đây những trường bệnh à, những cái bệnh viện nào mà lớn tại khu vực này vậy chị Thùy Vi? Khu trường à, ở khu vực quận 7 hả? Đúng rồi. Thì bệnh viện à, SV nè. Oh. Ừ, đúng không? Khá bệnh viện bệnh viện tim tâm, tâm đức phong chị đúng rồi bệnh viện tim tâm đức nè rồi rất là nhiều rồi bệnh viện và rồi sau này là cái khu G vẽ à, khu đô thị GF Gia Gây á nó sẽ có rất là cụm nhiều cụm bệnh viện nữa đúng tại vì rồi. đó là nó, nó khu đô thị này nó ngang sánh ngang với phú mỹ hưng á nha yeah, ừ. đúng rồi. Nó nó có những cái phân khu chức năng đặc biệt, ví dụ dai Endew rồi à, County Zai Hospitality Yeah, ba rồi. 350 hecta và chia ừ. rất là ừ. nhiều phân khu ừ. Và một cái điều đặc biệt nữa là kế bên cạnh dự án có một cái bệnh viện rất là lớn là bệnh viện nhà bè ừ. Phải không chị? Ờ, hiện tại thì cái bệnh viện sát bên mình là bệnh viện huyện nhà bè Đúng rồi, chăm ừ. sóc và uh, điều trị rất là nhiều bệnh nhân và có nhiều kết quả rất là tốt có um, ừ. à, gọi là một cái điều đặc biệt gọi là sẽ được chăm sóc toàn diện và kế cận của bước chân phải không chị thì à, khi à, khi nãy giờ là Phước Sửu phân tích à, và chị Thùy Vi phân tích à, bốn à, yếu tố yếu tố thứ năm mà Thùy Vi và Phước Sửu đang à, đưa đến cho quý anh chị là, là yếu tố à, rất là đặc biệt chị Thùy Vi có thể là phân tích cho quý anh chị ở đây rõ về cái yếu tố thứ năm mà lựa chọn à, cái khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng là một cái tâm điểm đầu tư được không chị? à, tại vì khu khu thứ năm này là mình sẽ nói đến cái vấn đề dân trí thì à, bên này á thì à, vì là mình đã xác lập một cái mặt bằng giá rồi cho nên là khi mà à, các cái à, dân cư sống ở khu vực này á, đa phần là những cái à, gọi là có cái dân trí cao yeah, dạ, ừ. đúng rồi ừ. thì như vậy á, thì khi mà mình ở trong một cái mặt à, mặt bằng cư dân mà mình có một cái gọi là uh, một cái văn hóa một cái gọi là gì văn hóa tốt phải không à, chị văn hóa xong rồi rồi là được gọi là một cái à, khu đẳng cấp ừ. thì nó cảm giác là một cộng đồng cư dân rất là văn minh Đúng rồi. và nó quy tụ rất là nhiều cái à, hội cư dân hội nhóm và à, ừ. cùng sinh hoạt và ừ. à, ừ. thành lập những cái à, nơi gọi là à, những cái nơi giải trí cho tất cả những thành viên trong gia đình ừ à, thì nói đến cái khu thay à, thái sơn bộ quốc phòng và những cái khu vực xung quanh đó là toàn bộ ở đây á, là dự án hết toàn bộ không có nhà lẻ cư dân nên đó là thành lập những cái uh, khu dân cư dân trí cao và những khu đô thị thông minh như vậy nó rất là dễ dàng nên đó là có thể đây là những cái tâm điểm đầu tư rất là tốt và một cái cơ, cơ hội gọi là định cư lâu dài cho những cái người đang muốn về nhà bè không chị? thì à, vừa qua Phước Sửu và chị Thùy Vi đã phân tính khoảng 5 yếu tố rất là quan trọng để cho quý anh chị mạnh dạng đầu tư à, xin lời và chọn một cái nơi an cư lý tưởng tại cái khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng. Thì à, để có nhiều thông tin hơn nữa về cái dự án á thì à, quý anh chị alo cho Phước Sửu hoặc là alo cho chị Thùy Vi là một cái cư dân tại khu dân cư Phước Kiển luôn rồi để cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin rất là bổ ích và một cái điều đặc biệt nữa quý anh chị cần ký gửi những cái sản phẩm của bên mình đang có thì alo ngay cho Phước Sửu Vật Chị TV theo cái số hotline bên dưới sẽ được inbox ngay và sẽ ra hàng cho quý anh chị và một mối một mức giá cực kỳ tốt không chị? Rồi xin chào cả nhà và hẹn cả nhà à, ở nhiều video sau chị à, Thùy Vi và Phước Sửu sẽ phân tích rõ hơn về cái khu dân cư này. Rồi xin chào cả nhà.